Cuối bản tin là dự báo thời tiết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. đầm ho khó thở